Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ờ, dịch vụ à, chợ may gì chợ Tán ở Tiến Đức, ở Long An, Tiến Đức, Úc Đới. Thì như hôm trước á, thì Phước có nói về cái hoàn cảnh của anh Cường á mà vợ bị nhiễm mắc vì Covid á. Sau đó thì ảnh không có tiền để lấy uh, cái cho cốt của vợ thì hôm nay uh, sau khi mà về Sóc Trăng xong giờ thì Phước uh, quay uh, chở uh, ảnh đã quay lên đây rồi uh, nhờ sự hỗ trợ của mình Thường Quân thì Phước ghé đây để hỗ trợ uh, lấy cái cho cốt của vợ ảnh anh Cường đi uh, dắt em vô anh Cường ơi anh Cường đi anh Cường thì cho cốt của vợ anh Cường nằm mé ở trong đây nè cô chú anh chị chào bạn Ngọc Nhi nhé chào à, Thúy An nhé đây là à, ở Đức Huệ Long An đây là anh Cường ạ à, phía trước cô chú anh chị đây là những cái à, phần cho cốt của những người bị mất vì Covid đâu cái cho cốt nào là của vợ anh đây đó hả dương ờ, dương hồng ơn dương hồng ơn đó phải không đúng rồi dạ à, anh anh có thể ờ, thật lợi cho em biết là cái quá trình mà anh tìm uh, cái cốt của vợ anh đó sau khi mà anh hay tin đó thì hồi đó là hả tôi hỏi là hả ba mươi mấy ngày mà hả cái đó là điều trị không à dạ. điều trị là hả còn bà cũng được là vợ mất hả ba mươi mấy ngày rồi dạ. rồi cái à, nói lại vô bệnh viện bệnh viện à, đã liên hệ với à, bên trại hộp rồi, dạ. rồi mới nói là ừ, cái cốt dạ là nằm ở, nằm ở trong trại hộp à, tiếng tiếng à, đức rồi nè, ở nước à, ngoài dạ tức là à, lúc mà vợ anh mất rồi nhưng mà anh còn chưa hay nữa chưa khi rồi. mà anh liên hệ với bệnh viện đúng thì rồi. bệnh viện chỉ nói là đang thở oxy đúng rồi đang, đang, đang thở oxy và anh cũng không biết là bệnh viện nào luôn đúng không biết không biết là bệnh viện nào luôn dạ <laughs> đây là dạ. Vậy là mất hai ngày ngay ngày là 10 là ngày 10 tháng 9 ngày 16 tới tháng 9 nè. Và để đây không cái giấy trong bệnh viện là 10 ngày 10 tháng 9. À giấy trong bệnh viện là 10 Đó. tháng 9. Và và để ở đây là 16 tháng 9. Dạ. Tại cái giấy bệnh viện bữa là tôi đi ký Anh thì à, cũng đang bị ung thư ở bên cái phía cổ vâng. đây nè cô chú anh chị. Đây. Vâng. Hoàn cảnh thì hết sức là đáng thương luôn. Đó nguyên cái khối này là anh bị ung thư gì vậy anh cường cái này không biết ung thư gì à, à tôi không có tiền à, chị rồi à, cái giấy xét nghiệm tôi bỏ luôn dạ rồi cứ tôi đi về quê tôi hút thuốc nam đó mà nó cũng giúp chứ không phải là cái gì đây là những cái phần cho cốt <coughs> à, theo phước cập nhật được thông tin đó là khi mà cái chỗ dịch vụ mai táng này họ sẽ ở bên phía bệnh viện chứ bệnh viện hậu, hậu nghĩa phải không hậu nghĩa họ ờ, kết hợp với à, chỗ à, dịch vụ mai táng thì à, sau khi mà gia đình có người bị covid mất thì họ sẽ đem lại đây để thiêu thiêu sau đó là chi phí là như lúc đầu anh nói em là 25 triệu phải không 25 triệu, 25 triệu thì mới được lấy cho cốt về thì cũng có một số cô chú anh chị thắc mắc là nghe đâu cái chế độ của người bị nhiễm covid là mình sẽ được miễn phí hết tất cả dịch vụ thì Phước cũng có hỏi qua thì nó ờ, sẽ được ờ, thanh thanh lại nhưng mà là sau khi mà mình ờ, chẳng hạn như bây bây giờ ví dụ như từ bệnh viện mình mình mất mất xong vì covid thì mình sẽ được chuyển về dịch vụ này để làm mai táng và sau khi mai táng xong thì mình sẽ tự lo cái phần tiền để lấy ra và sau đó lấy cái cốt về và bên dịch vụ mai táng họ sẽ cấp cho một cái giấy giấy chứng tử sau khi lấy cái giấy đó với cốt về thì mình sẽ lại tại à, đem về nộp cái giấy đó cho tại khu vực địa phương mà nơi mình à, cư trú nha có hộ khẩu thường trú tại đó thì khi đem về tại đó thì bên địa phương họ sẽ có chính sách hỗ trợ và chi phí hỗ trợ bao nhiêu thì Phước cũng không có gành tại vì giờ thì à, như em nói vậy anh hiểu phải không thì dạ, sau dạ. khi đó anh lấy giấy chứng tử này đem về cái nơi của vợ anh á dạ hộ khẩu của vợ anh đó yeah. Dạ. đem về đó thì bên địa phương họ sẽ hỗ trợ bao nhiêu đó yeah. Dạ. thì em cũng không biết yeah. Dạ. tuy nhiên là họ sẽ có chính sách hỗ trợ còn cái giai đoạn đầu lúc mình mới mất thì là sẽ không có được hỗ trợ nha mình yeah. uh, ờ, bên bên phía bệnh viện họ sẽ liên kết với uh, các dịch vụ mai táng họ như là có như cái người ta thường ta kêu ký hợp đồng á để hỗ trợ để làm xong cái mai táng rồi thiêu rồi xong rồi họ mới đem uh, lấy cái giấy chứng tử mới đem về địa, địa phương hộ có chỗ mà người mất đó có hộ khẩu chung quy là như vậy tại vì có một số cô chú anh chị nói là sẽ được hỗ trợ miễn phí khi mà bị mất vì covid ở đây nếu tính ra còn ờ, cũng tới mười mấy cái này lỡ sẵn mình đốt miếng nhang cho mấy mấy cái này anh có đốt nhang chưa đốt Để cái ly hương ở trên kìa anh ly hương ở trên kìa lấy đốt cho em cây nhang để em ghim sẵn nhưng mà mấy người này anh có nghe là có ai nhận chưa ta cũng có người nhận mà cũng có người chưa nhận giờ là đang đợi à, chủ à, cái chạy à, mai tán họ về cô chú anh chị thì nãy theo như anh Cường anh nói cũng có thương lượng thương lượng rồi là có để được giảm được miếng xíu do là hoàn cảnh của anh cường cũng khổ á bên uh, dịch vụ họ sẽ uh, hỗ trợ đốt ba cây luôn đi đốt ba cây luôn đi để em ghim luôn cho em đốt uh, cho các uh, chú đây mong là sẽ các cô chú hay là anh chị ở đây sẽ được uh, gia đình nhận đem về nhà đây là địa chỉ ở đây là Đức Huệ nha Đức Huệ Long An nha cô chú anh chị cô chú anh chị thì đang xem livestream à, trực tiếp trên trang fanpage Phước Cần Thơ nha chút nữa thì Phước sẽ à, đọc cái danh sách à, quý mạnh thường quân hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Cường đây và chị nhà chị nhà là Dương Hồng Ơn phải không anh? Đúng rồi, Dương Hồng Ơn. Dương Hồng Ơn sinh năm 1967. này nữa là bà tán luôn có cái ghế bên đó kìa anh cường cứ thiệt các bà thấy ra tụi đâu có đủ được đâu ăn ngủ không có được cũng tôi không biết không sao rồi tôi đâu có biết rồi đây cũng là sự à, tình cờ và hữu duyên á của chú anh chị là... nói thiệt luôn á dạ. nếu mà không gặp mấy anh là tôi nói thiệt là là là thua không cũng... còn một đường nào mà để hết trơn không còn cái cách nào hết nhờ đây là nhờ uh, anh uh, không, đúng là nhờ cái anh, anh này nè anh Trung làm giống như là anh Trung chung là có duyên nó đúng dạ. vậy nhờ anh chung ảnh ờ, thấy em thấy anh đăng đó rồi em thấy hoàn cảnh của anh vậy đó rồi em về mới ờ, đăng lên dạ hả bắt rồi về quê lấy thuốc ở dưới hạ cách ly hết 18 ngày nữa rồi có giấy là tôi lên liền luôn á Ủa rồi lúc vợ anh ờ, bị bị dương tính đó rồi lúc đó là anh anh có biết không có hay không? Thì thì ờ, đi cách ly chung mà à đi cách ly chung rồi cái ờ, giờ là giờ đó là ba giờ khuya cái tự nhiên nó nói là chị ừ, à, đưa ảnh đi đi ảnh mệt lắm rồi tại cũng có cái cái bụng này nè rồi nó nó mệt lắm rồi cái bà đó đưa ổng đi thì được rồi bà tội nghiệp ổng không ai chăm sóc rồi tới chừng mà bả vừa nói thì tôi tối là 3 giờ là bả bị mẻ bả bị coi giật rồi là đem đi luôn đó là từ mà em đi tới giờ là hả đi tới giờ luôn á người ta chỉ nói với anh người ta điện người ta nói là chỉ là giờ đang là rồi, thở oxy máy thở oxy không à rồi mình thấy ủa sao mà long quá trời luôn là không có tin tức gì hết trơn rồi bắt đầu tôi có ngày một tháng 10 đó người ta mở cửa đó đầu tôi mới đi kiếm hết mấy cái bệnh viện công an này luôn á kiếm hết luôn mà lúc cuộc hạt đi vô ngay chỗ bệnh viện hà phụng nghĩa là nó cái tên này mất rồi mà khi... mất rồi là ba mươi mấy ngày rồi đó khi mà tới bệnh viện hữu nghĩa là anh Đúng mới rồi. biết là vợ đã mất rồi là ba mấy ngày rồi là tôi không biết kêu cái gì luôn á dạ à, như nãy có một bạn ở đây hỏi đó ở bên phía mà bên uh, chỗ mà quỹ ban gì tỉnh Long An à, bên quỹ ban ờ, có sẽ có hỗ trợ hay không thì tùy theo mỗi nếu mà mình có hộ khẩu tại đó nha cô chú anh chị chẳng hạn như Phước sẽ nói sơ lại cái thủ tục để nhận hỗ trợ như thế này và tùy theo cái địa phương sẽ có nhận hỗ trợ thì theo như ờ, ở trên ở trên họ đưa xuống á, là những cái ờ, cô chú anh chị hay là à, những hoàn cảnh bị nhiễm covid mà mất thì sẽ đem đi thiêu thì khi mà thiêu á, là sẽ kết hợp từ cái bệnh viện bệnh viện đó họ sẽ ký hợp đồng hay là ký hợp đồng hay gọi là cam kết hay là gì đó làm cái gì đó thủ tục gì đó với bên phía mai táng giống như hai bên thương lượng bên mai táng thì khi bên mai táng họ thiêu xong họ sẽ để cái cốt ở đây ở chỗ giống như như vậy nè và gia đình đó lợi thì à, có tiền thì sẽ lợi nhận và sau khi nhận xong thì họ sẽ cấp cho một cái giấy chứng tử và cho lấy cho cốt về rồi khi đó mình sẽ cầm cái giấy chứng tử về tại khu vực địa phương mình mới uh, nộp vô và sẽ nhận hỗ trợ và tùy theo khu vực địa phương họ hỗ trợ bao nhiêu nha chứ Phước cũng không có gành là hỗ trợ bao nhiêu nhưng mà cái chi phí họ ở đây là tại Long An tại chỗ này á, là 25 triệu là chi phí mai táng còn uh, những nơi khác thì Phước nghe có chỗ cũng có 17 triệu thôi nhưng mà chỗ này thì họ nói là 25 tùy mọi địa phương mọi khu vực nha chứ không phải là được miễn phí hoàn toàn hết nha cô chú anh chị mình phải có giấy chứng tử rồi sức khỏe anh mấy ngày sau rồi anh lên đây rồi anh làm cái gì tôi chưa có làm gì nữa nó cũng đau lắm mà tôi chưa có làm gì nữa hết trơn và tôi lỡ rồi tôi cũng đi làm mà chứ mà không làm ai cho mình ăn đâu dạ vậy là Thế lúc là... trước là anh cũng bị dương tính luôn không mà không biết đâu. hai vợ chồng anh là làm ở đâu mà sao bị dương tính hết tại vì vợ tôi làm bên trong à, rửa chén quá con còn dạ. đi làm hồ ờ. à. rồi cái à, là do anh lây cho anh lây anh lây cho vợ anh hay là ở trong nhà trọ đó là nó phong tỏa hai tầng dạ rồi cái đầu hạ hết hai tầng đầu nó vô nó test test là 55 người đưa đi hết dạ là trong phòng trọ đó là đưa đi hết luôn rồi vô trong cái khu cách ly cũng giống như là hạ luộc người đốt vô một phòng vậy đó dạ chứ đâu có cách ly như nào đâu <coughs> rồi cái à, người nào thì mệt thì đưa đi cấp cứu chứ đâu có phải là mình không biết là f không hay là không có biết yeah. Dạ. nữa không có biết nó test rồi bắt đầu nó nó kêu đi rồi à. rồi bây giờ rồi sau đó thì anh ổn anh khỏe thì đúng rồi mà thì, vợ anh thì đi luôn đúng rồi là cái bữa đó là hả ba giờ khuya là vợ tôi là bị co giật cái bắt đầu hả xe có cuốn đi không có cho người thân đi theo cái hộ khẩu của vợ anh là ở đâu ở ờ, thành phố ở bên đâu quận 11 á à hộ khẩu vợ anh là quận 1 Đúng. vậy sau khi mà lấy ờ, hồi nữa rồi đợi ờ, chủ của chạy mai táng này về rồi để em nói chuyện coi anh bớt được miếng nào không rồi sau đó thì có gì anh ờ, rồi anh đem cái cốt của vợ anh đi đâu để trong nhà thờ gửi trong nhà thờ dạ. ở vùng bên nhà ờ, thờ quận 11 luôn dạ chứ không có ờ, ấy gửi trong nhà thờ dạ tại là vợ bên đạo mà À, đạo gì anh? Đạo Thiên Chúa Đạo Thiên Chúa ha, gửi dạ. trong nhà thờ dạ. Rồi nhớ lấy giấy chứng tử về dạ. nộp Nộp vô cái ngay cái chỗ mà cái chỗ mà cái hộ khẩu của chị á à. để được nhận lại sự hỗ trợ à, dạ, mình dạ. dùng cái đó để nhan đèn hay là lo cho mình trang trải với lại thuốc men của mình đúng rồi <coughs> có chứ hả mấy chục ngày đây, chứ tôi đâu có ăn được đâu ngủ cũng đâu có được đâu hồi bữa hổm tại ngay cầu cần thơ cũng có một cái hoàn cảnh của anh kia vợ cũng mất yeah. Dạ. mà hình như là ở mé đâu em không nhớ vợ anh mất đi thì hai vợ chồng về thì có mình nên à, à. nhưng mà ảnh cũng không có biết luôn á ảnh ảnh ờ, ảnh cũng không có tiền lấy nữa Dạ. có 15 triệu thôi tại vì nói chung là tùy theo khu vực địa phương dạ, dạ, mà bên phía bệnh viện họ hợp đồng với chỗ mai táng 15 triệu mà ảnh không có rồi rồi xong rồi ảnh uh, đi về luôn anh ở kia là ở nhà hay ở đâu anh cường ở uh, ờ, nhà trọ nhà trọ luôn hả vậy là giờ ở dưới sóc trăng cũng nhà trọ luôn không ở sóc trăng thì ờ, nhà cha mẹ hồi xưa và dạ. đi lên đây là ba mươi mấy năm rồi anh và chị có con cái gì không có hai đứa hai đứa đó cũng nhỏ lắm còn nhỏ dạ. rồi. có hai đứa trai rồi bây giờ nữa hiện tại giờ nó cũng ở bên quận 11 á dạ. hai đứa thì tôi bị bệnh rồi tôi cũng phòng ở đây anh bệnh là khoảng bao năm rồi với ờ, cũng hai năm rồi hai năm vậy từ lúc đầu là nó bị một nhọt hay sao không nó ờ, tự nhiên nó nổi lên hai bên luôn á dạ. và bây giờ bên đây nó bên đây nó xem bên đây rồi tối nó có hành nó đau gì không <laughs> nó có đau nó chứ thì mình lấy muối mình ra mình cứ lăn lăn lên là nó nó đỡ nhất dạ anh có thể đọc cái số điện thoại của anh cho em ờ, đọc ở trên đây được không nếu mà sẵn có cô chú anh chị nào biết được cái thuốc gì đó cho anh sức họ sẽ liên hệ dạ, dạ. số điện thoại số mấy để tôi cũng nhớ nữa không nhớ luôn ha đa số là mất vào tháng 9 này nhiều ha tháng à, 9 tháng 8 ngay cái đợt bùng dịch đó cô chú anh chị số điện thoại là 0779 0779 861 861 389 389 yeah. Yeah chứ mình đâu có tiền đâu đi chữa thì đi hốt thuốc nam uống không rồi à. tiền hả không có không có tiền chữa đâu dạ tôi cũng cầu ừ đó hả được lấy cốt thì là hả quá trời mừng rồi không dạ. thì yeah. đi giờ mình đi ra ngoài đi đợi chủ ờ, chủ chạy mai tán về đây là chạy chạy à, tiếng Đức Úc Đới nha cô chú anh chị tại à, Đức Hòa Đức Hòa này Đức Huệ hay Đức Hòa anh Đức Đức Đức, Đức Huệ Đức Huệ Long An Ủa đâu rồi ta về chưa ta ảnh về chưa Ủa hai người kia đâu rồi ta chưa về Chủ chưa về Đang đợi chủ về nha cô chú anh chị dạ, Chắc đi mua thùng sốt rồi nãy giờ anh nói À mua thùng sốt Đắt đi mua đồ ờ, Dạ Chút xíu nữa Phước sẽ ờ, à, đọc cái danh sách mạnh thường quân và sau đó ờ, xem coi được bao nhiêu rồi mình sẽ ờ, lấy cái ờ, cho cốt về lấy cho cốt về đưa cho ảnh đem lên nhà thờ tiếp đó thì ờ, còn dư nhiều tiền đó mình để cho ảnh trang trải luôn nha đây dịch vụ chợ tán Long An Đức Đức Tiến Phúc Đới ở Hóc Môn là 17 triệu hả là được hỗ trợ 17 triệu hay là hay là dịch vụ họ thiêu là 17 triệu bạn Nói chung là tại vì ờ, mỗi địa phương mỗi khu vực nó sẽ có hỗ trợ riêng hết trơn à nhưng mà họ sẽ hỗ trợ hỏi tên à, anh ơi cái tên ờ, thánh của vợ anh là cái gì vợ anh là, nếu mà đạo thiên chúa là phải có cái tên của bên thánh phải không đúng rồi tên thánh tên thánh là cái gì đúng mà tôi quên rồi phải ở trong ờ, cái gì đó không nhớ hả không có nhớ nhưng Đấy, mà họ tên của vợ anh ở đây ngoài đây là cái gì anh là Dương Hồng Ơn Dương Hồng Ơn ha sinh đúng năm rồi. 1967 phải không đúng rồi vậy là tính 67 là tuổi tuổi thìn hả à, tuổi tuổi mùi hả đúng rồi tuổi mùi tuổi mùi dạ không có nhớ ờ, tên rồi ờ, cô hương lý rồi tại vì đợt trước về ờ, dưới sóc trăng xong ảnh bị cách ly 18 ngày nữa rồi bữa nay là mới xong rồi mới lên đây được cô chú anh chị nào biết có bài thuốc nào để hỗ trợ cho ảnh gì nè đắp cái ờ, cái cái cái mục gì ở bên cổ á thì có gì nhắn tin cho Phước hay ha có gì để Phước uh, uh, điện thoại cho ảnh uh, sau khi ờ, về, về thì Phước sẽ ghim cái danh sách mạnh thường quân trên ờ, trực tiếp trên cái clip này nha clip live stream này nha và Phước sẽ ờ, đăng lại cái clip full có danh sách mạnh thường quân để Phước em em có hướng đầu ta khanh đâu ta khanh đâu à, lấy để hồi bỏ vô hả anh đúng là đây là anh Trung nè cũng có duyên gặp anh Trung anh Trung này thì ảnh à, làm bên à, nhà báo ở à, thành phố Cần Thơ mình đó để Phước kiếm thằng em của Phước ơi lấy cái lấy cái danh sách mạnh thường quân Ủa thằng em của em nãy ở đây đâu rồi chị Anh ơi Mượn cái mượn mượn mượn cái điện thoại đưa danh sách cho anh đi đây luôn rồi khanh đi đây đưa mà anh mượn cái danh sách không có đưa cái điện mượn cái điện thoại cưng á cái danh sách mạnh thường quân á tại phước đang lay chim rồi cái danh sách ờ, nãy ờ, phước chụp màn hình lại gửi cho em của phước đây giờ trong thời gian chờ đợi đó em ờ, để em cập nhật cái danh sách mạnh thường quân cái nha nè khanh qua bên đây cầm điện thoại giùm anh luôn cái đi cầm ở quên cầm cái máy này đây cái góc này có sao đâu trời ơi tao là tao có sợ chứ mình có làm chuyện gì đâu mà nó sợ ngồi kéo qua ngồi trên xe mà cũng né nữa nó sợ xe xe mai tán xe chở hàng ngồi lúc đại lên đi ngồi đi cho nó mát rồi sợ siết gì anh cường anh cường lại anh lại đây đi em ờ, em cập nhật cái danh sách mạnh thường quân nha em đọc chưa hay là anh ờ, anh vô đây đi vô góc bên đây đi ừ góc này đi cho nó mát rồi đứng cặp cặp sát sát anh đây nè rồi rồi bây giờ à, Phước xin à, phép đọc cái danh sách mạnh thường quân nha cô chú anh chị cái danh sách mạnh thường quân mà hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh á à, đầu tiên á là chị Trinh hỗ trợ 10 triệu chị Mùa Xuân hỗ trợ 3 triệu bạn Nguyễn Hoàng Đăng hay là Nguyễn Hoàng Đặng gì đó hỗ trợ 1 triệu em Lưu Kim Dân hỗ trợ 1 triệu em A Tiền hỗ trợ 500 ngàn đồng em ờ, Mỹ Chi hỗ trợ 200 ngàn đồng em Mở Mở hỗ trợ 100 ngàn đồng à, bạn On Vinh gì đó hỗ trợ 500 ngàn đồng bạn Ngọc Hoa hỗ trợ 1 triệu một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 13823 hỗ trợ 100 ngàn đồng à, bạn Trần Ngọc Thúy hỗ trợ 100 ngàn đồng Facebook em Mimi Phan hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Bùi Hương hỗ trợ 200 ngàn đồng bạn Tùng hỗ trợ 200 ngàn đồng Bà Nguyễn Thị Diễm Trinh hỗ trợ 200.000 đồng Bạn Đoàn Thị Phương Thảo hỗ trợ 100.000 đồng uh, ờ, TEE The Cotting Line hỗ trợ 100.000 đồng Bạn Minh hỗ trợ 100.000 đồng Chị Hương ở Bình Tân hỗ trợ 100.000 đồng Một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 30622 hỗ trợ 200.000 đồng Bạn Quyền hỗ trợ 100.000 đồng Bạn Hồng Nga hỗ trợ 200.000 đồng Bạn Thanh bạn Lam Thanh Hải hỗ trợ 500.000 đồng bạn Lê Nguyễn Hoàng Phương hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với nội dung là không tên hỗ trợ 200.000 đồng bạn Tôn Thanh Thúy hay là Thanh Thủy gì đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nhung KT hỗ trợ 100.000 đồng bạn Sang Lý hỗ trợ 2 ủa 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 64810 hỗ trợ 200.000 đồng bạn Lê Thị Tú Loan hỗ trợ 500.000 đồng bạn Công Thành hỗ trợ 100.000 đồng bạn Linh Linh hỗ trợ Ờ, à, 100.000 đồng bạn Phan Hồng hỗ trợ 200.000 đồng à, bạn Thiên Chi hay là Thiên Chí đó hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 01723 hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 04414 hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 12312 hỗ trợ 200.000 đồng à, một bạn ẩn danh nữa nhưng mà với nội dung giấu tên là 200.000 đồng bạn Khai Hiêm hỗ trợ 300.000 đồng bạn Nguyễn Thanh Trung hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Trúc Quyên hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 30629 hỗ trợ 50.000 đồng em Thư Lê Lê Việt Thư hỗ trợ 500.000 đồng bạn Quốc Nguyễn Quốc Thông hỗ trợ 200.000 đồng à, em Yến hỗ trợ 500.000 đồng em Nguyễn Thị Phước hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân với số ghét cuối là 33326 hỗ trợ 500.000 đồng bạn HLBD à, Tiểu Huệ Bình hỗ trợ 100.000 đồng Facebook em à, Dung Trần hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 04224 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Thanh Trần Bon Ngô hỗ trợ 200.000 đồng bạn Hà Thiên Thanh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Phạm Phương hỗ trợ 100.000 đồng bạn Đặng Thị Nguyệt hỗ trợ 500.000 đồng, em Cherry Chen hỗ trợ 500.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 81012 hỗ trợ 150.000 đồng, bạn Hương hỗ trợ 100.000 đồng, bạn Vinh hay là Vĩnh gì đó hỗ trợ 75.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 12038 hỗ trợ 300.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 12317 hỗ trợ 100.000 đồng. Em Hoàng Xuân Lộc hỗ trợ 100.000 đồng Bạn Trần Quy Cường hỗ trợ 100.000 đồng Bạn Nguyễn Nhân hỗ trợ 200.000 đồng Bạn Hứa Hứa Nhất trí hỗ trợ 100.000 đồng Em Bùi Thị Thanh Trúc hỗ trợ 200.000 đồng Một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 32434 hỗ trợ 500.000 đồng Em Băng Di hỗ trợ 200.000 đồng Em ờ, Võ Thị Võ Kim Quyên hỗ trợ 200.000 đồng à, một bạn có tên là C Sơn hỗ trợ 500.000 đồng và cuối cùng là nhóm em Trăm à, Phan hỗ trợ 2 triệu gửi thì tổng cộng là 32 triệu 275 ngàn đồng là Phước làm tròn luôn là 33 triệu là Phước sẽ hỗ trợ bù vô thêm là cho nó tròn 33 triệu á như cộng vô là 725 ngàn cho nó tròn luôn là 33 triệu rồi thì bây giờ à, mình sẽ lấy lấy cái cốt ảnh về luôn rồi hả rồi đi mình qua bển lấy cốt ha ở đây là em được 33 triệu đó lấy cái cốt là bao nhiêu thì còn bao nhiêu em sẽ gửi cho anh à anh đó đó hả rồi anh chủ về luôn rồi đây phải không dạ chào anh em xin phép ờ, mình ghi hình gì được không anh tại vì cái tiền này là của mạnh thường quân hỗ trợ á bởi vì em ờ, ghi hình để cho mạnh thường quân họ thấy cho dạ, dễ dạ dạ Nè, cầm này giùm em buông buông cái giò ra đi như là cái cái tiền bên ảnh là bao nhiêu á anh vào thời điểm bây giờ à, để tôi nó dạ, cái chắc cái chân dạ dạ cái, cái này nhưng mà chân này giùm em cái chân dưới cái chân đây là cũng là lạ lắm chứ không có em không em không quen nói với cái chú ờ, chú chú chú chú này dạ chú này là chú ờ, chú cường dạ như trường hợp chú cường điều kiện khó khăn thì ờ, tôi nhận theo đúng chỉ đạo và cho đúng hợp đồng dạ và ví cái phần hỗ trợ thì tôi chỉ hỗ trợ lại sau khi mà tôi đã nhận à dạ okay. rồi dặn cho mình rồi thậm chí là cũng có nhiều trường hợp mà họ khó khăn quá mà mình biết được cái người đó khó khăn quá thì dạ. mình chịu biết cho tại vì dạ. khi mình giữ đây cũng không ai là người thân của mình dạ. thứ nhất là bây giờ mình mình nhu cầu đi nữa người ta cũng không có tiền đâu mà ta đưa mình dạ. thì thứ nhất là cái dịch nó kéo dài thứ hai là cái công việc để rồi thu về cái vấn đề ngân sách dạ. uh, để rồi lo cho gia đình cũng như là uh, chi phí trả cái mai tăng phí họ không có mặc dù ừ, nó có chỉ đạo chung của thủ tướng là đã được sự hỗ trợ của nhà nước dạ. từ vấn đề là, là, là à, những người nhiễm covid 19 qua đời dạ. à, nhưng mà khi mà à, bây giờ thì bây giờ không có tiền dạ. cái rồi hỏi trước bây giờ là phải có tiền dạ. à, thì bây giờ không có chưa có tiền thì, thì, thì làm sao mà lấy ra dạ. mà lấy ra rồi thì nó mới được cái này cái cái chứng à. cái chứng tử nè thì cái phiếu thanh toán này đều à. cho người sở tại họ làm chứng tử cho mình à. đây là mình nhận là cái tiền mai tăng phí vâng à. đấy thì bây giờ là chưa chưa có gì hết trơn rồi ờ, nhà tôi bị covid nhà bên kia bị covid tất cả mọi người đều bị covid dạ. thì như vậy nhà nước trả trai dạ ha, xin lỗi đúng rồi cái này John Bautista kêu một cô tay viết gì viết dùm thằng nào chứ như là cái hình đánh dấu đó alo nghe nè cái đó là như là theo bên phía nhà nước à, bao lâu tới nước hòa dạ giấy à, chứng tử đồ đầy đủ thì sau đó thì à, nộp về à, cơ sở địa phương sở tại nơi mà có sổ hộ khẩu thì sẽ được nhận hỗ trợ lại tuy nhiên cái phần hỗ trợ lại là bao nhiêu thì tùy mỗi địa phương nhé còn cái vấn đề ở đây là mình phải có tiền để mình lấy cái này về đúng rồi rồi tôi sẽ đưa cho chú coi về những, những, đoạn những cái cái mà thật sự người ta khó khăn dạ à, 10 khoảng 12 tới 15 phút là anh em này ta tới chú làm ơn chú nhìn dùm cho tôi chiếc xe số biển số 62B 00999 nha xe màu trắng à, đèn nó à, xe màu trắng chạy đèn chớp nha rồi đầy đủ rồi đầy đủ rồi chú chú an tâm cái này thì ờ, nó cũng được sự hợp đồng của ban giám đốc bệnh viện dạ à, vì uh, vào những cái thời điểm về đỉnh cao như vậy thật sự đó nói là nghe 25 triệu nó quá dạ nhưng mà tôi nói thật với chú chính tôi rút chân ra khỏi cái cái cái cái, cái, cái chỗ phục vụ bà con covid dạ là tại vì đây cho chú coi sơ những cái cái tư liệu nhỏ nhỏ vậy xíu điều mà lại ông thầy chùa luôn nhưng mà ông quyết định cho tôi là cái ngày ví dụ ngày chết 30 ca ông quyết định ờ, ngày thiêu con ca 19 ca nữa làm gì đây những cái tin nhắn mà tôi để lại mà dạ. công an tỉnh công an tỉnh nên không có cái này là tôi bây giờ tôi vô tôi ngồi gỡ lịch dạ. tôi phải tìm bằng mọi cách để tiêu thụ hết bằng cái số tử thi này dạ. bằng mọi cách như vậy đó là phải mướn một đơn vị mai táng khác chỉ cần đăng ký vô cho tôi cái sổ đi đi đi đi hòa táng thôi yeah. Dạ. thì nó đã nuốt tôi hết tám triệu rưỡi tiền hỏa táng 3 triệu mốt bây giờ lên 3 thành 3 triệu rưỡi nữa thì chú đã thấy nó nuốt hết mẹ nó 12 triệu hả dạ. đấy chưa tính hòm rương chưa tính công nhân chưa tính xăng và chúng tôi phải đi tới chỗ ở dưới đó. đi làm thủ tục báo tử rồi đi nhận hài cốt đem về thì là nội ờ, cái quá trình mà đi ờ, đi thiêu không là hết mười mấy triệu rồi đó hả chưa chưa chưa có hòm trước gì hết chưa có hòm đó chưa có hòm chưa có mà, hòm mà chưa có tiền công gì hết chưa có tiền gì hết trơn là hết mười mấy triệu rồi đúng rồi con lên đây con lên đây nè cho nên là phải đi thuê đi mướn mà trong cái thời điểm đó chú biết cái số lượng con người ta chết dạ thưa dạ. dòm thấy là không con, con không muốn mua không muốn ăn gì mình thấy cái số phận của nó mong manh vậy yeah. Dạ. dòm nó là chá mắt rồi một ngày đây cái ngày của cô Dương Hồng Ơn đi chết nha Dương Hồng Ơn giờ dạ, đúng rồi Dương Hồng Ơn trong này đây là cái cuốn sổ mà tôi bỏ trong túi để để để, để là tôi uh, ghi tạm thời đó thấy Dương Hồng Ơn đây bảy đi qua Đông dạ. số điện thoại người chồng là Lâm Cường 0764 730755 đây là tôi có luyện luyện chú dạ. từ ngày ngày ngày của cô Dương Hồng Ân này chết là ngày 16 tháng 9 16 tháng 9 quy định của của Bộ Y tế là phải phải phải phải, phải đi tiêu thụ liền không được để tới 24 tiếng đồng hồ nhưng mà của cô Dương Hồng Ân nhận về tới ngày 18 tháng 9 nhận rồi. Thấy không? À? nó tồn trữ là nó chất hòm chất đóng đó tức là 16 là ở đây anh nhận tử thi rồi mà 18 mới đi thiêu luôn hả rồi 18 mới đi được thì chú biết cái số quá nhiều thiêu quá kịp. nhiều đi không kịp vậy giờ đây em gửi cho anh ha rồi dạ. em em gửi cho anh cái số tiền là 33 triệu như nãy em đọc cái danh sách dạ. rồi sau đó thì anh thanh toán dành ờ, anh ờ, anh tên gì anh anh tên anh út đới à úc đới là tên anh luôn đó hả đúng rồi dạ. em thì, uh, bấm lên mạng là dịch vụ tang lễ long an là tiếng dạ. úc đới là anh dạ. Dạ. đây nè này là 33 triệu nha dạ. rồi có gì anh thanh ờ, toán thanh toán cảnh xong á còn dư nhiêu mình đem về mình trang trải lấy cái phiếu này về địa phương mình nộp ủa mình đem cái này về mình nộp ở địa phương là sẽ được hỗ trợ lại hả anh có làm thêm một cái giấy nữa là chứng tử giấy chứng tử đây là giấy báo tử thôi à nó còn cái giấy chứng tử tức là à. giấy xác nhận của địa phương đúng đúng đúng là giấy báo tử là tại dịch vụ mai táng không phải chết tại bệnh viện chúng tôi đi vô bệnh viện chúng tôi làm được cái giấy báo tử này à. à để nhận về cho biết là cái cô này cô ở địa phương đó cô trị bệnh này cô đã chết dạ nên rõ ràng vậy còn ở đây tôi ghi rất là rõ nè anh Lâm Cường sinh năm 78 là chồng của cô Dương Hồng Ân dạ. ở trăm lệ 109D xuyệt 4 Lạc Long Quân phường 3 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đồng ý chưa? À, lo trọn gói mai táng quả táng vận chuyển nhận lưu giữ cho cốt và giao cho gia đình hài cốt bệnh nhân Dương Hồng Ân sinh năm 1967 dạ. tạm trú tại ấp 5 xã Đức Hòa Đông Đức Hòa Long An dạ. chứ không có lý do tại sao anh không có tạm trú ở đây mà, mà bệnh nên chết đây dạ. do nhiễm Covid-19 đã tử vong lúc 4 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9 năm 2021 tại bệnh viện đa khoa Hồng Nghĩa Đức Hòa Long An tổng chi phí là 25 triệu yeah. Dạ. à, còn ví dụ như hồi nãy tôi nói với chú có nghe rõ rõ rồi yeah. Dạ. và cái điều kiện của chú bây giờ tôi vô tôi đã dòm thấy là chú này bệnh hoạn vậy đó cứ một mạng nè à. à, thì cho cho nên là tôi cái cách mà tôi giúp cho chú là khác còn à. vấn đề à. hợp đồng à. mà theo cho, cho, cho, cho con hiểu à người ừ, ta cho phép dạ. chứ đâu phải là muốn làm ngang là làm dạ. Đấy. Dạ. tất nhiên là mình sẽ làm theo hợp đồng là 25 triệu đúng. nộp đúng 25 còn sau khi nộp xong thì chú thấy hoàn cảnh của anh này khổ rồi. gì đó chú hỗ trợ là chảnh bao nhiêu đó thì là tùy lòng hảo tâm của mình rồi, okay. dạ dạ con hiểu chụp có gì em xin mấy tấm hình đấy nha anh chung rồi. Dạ. à vậy là thật ra là mình phải à, có giấy uh, giấy báo tử xong rồi về nộp cho địa phương anh sẽ có giấy có giấy chứng tử giấy báo tử là bên dịch vụ mai táng sẽ đi trực tiếp vào bệnh viện để uh, xác minh rồi. là chết đúng vì covid hay không rồi sau đó nộp về địa phương rồi địa phương là xác nhận giấy chứng tử cái nữa rồi khúc đó thì bên nhà nước họ mới hỗ trợ lại được rồi mà hỗ trợ bao nhiêu thì mình không biết cái đó thì do tùy cái khu vực địa ờ, phương ở trên cái khu vực Đức Hòa đó dạ thì người ta cầm người ta đưa liền tức dạ. là mấy cái xã Tí ờ, Diêu Mỹ Hạnh Nam uh, Hòa Khánh Nam dạ. uh, là khi mà anh em mình tới đó nhất là những những cái là hồ mà, triệu đó cái hồ mà mà mà mà, mà công nhân ở trong khu vực mà mà mà dạ. nhà trọ đó chính chính quyền người ta ra ta nhận hay không dạ ta cầm tiền ta đưa cho mình thì gia đình nhận hay không về thôi dạ. giấy này ta cho gia đình luôn người ta khó cần hay mà phải giữ làm gì dạ. thì thôi bây giờ chú uh, à, chú cường nè thôi cái tình thế của chú thì tôi không biết sao chia sẻ chú nên thôi tí tí chia buồn dạ em ráng nuôi con ha con dạ. không con con con này là ráng trị bệnh dạ cảm à, vậy thôi dạ. đơn dạ. giản dạ như này cái phần đó là ảnh gửi anh hỗ trợ dạ, cho anh tôi hỗ trợ anh lúc tới anh hỗ trợ riêng nếu mà không có mấy người thường quân con biết từ nào bà lấy cô vợ được ông chú vẫn lấy được vẫn lấy được đây những trường hợp nhưng mình không này, có tiền mình lấy ờ, vẫn được hả vẫn được tôi nhìn thấy cái điều kiện ờ, khó khăn của người ta à. thì tôi cũng phải giải quyết cho người ta chứ nói sao mà nói ờ, giải quyết xong rồi nữa rồi về báo đồ trơn bắt đầu đem tiền lên trả sao không khỏi trả ông này đây đây tôi cũng giống như mấy chú dạ ông đòi đâu ông, ông đòi lại rồi là không có tiền luôn đòi ông lại luôn hả cho luôn rồi cái này chú giải quyết theo cái tình cảm giải quyết theo cái tình cảm nếu mà giải quyết theo tình cảm vậy là cái tiền này là chú phải nộp về trên kia đúng rồi tại theo hợp đồng là chú phải nộp cái tiền này là chú nộp về ở bên uh, bên bên, cái chỗ hợp đồng cái chỗ hợp đồng đúng rồi bây giờ cái con người giàu đó có thì có vàng nè không sống nó khó hơn tay đâu. <laughs> ủa mà phải không à đúng dạ này tôi con cũng làm từ thiện không làm từ thiện nhưng mà dạ. cảm nhận là con thấy cuộc đời không ai muốn khổ bao giờ đúng rồi à, rồi có bây giờ khi mà mình đã có tiền thì mình sử dụng còn tiền mình sao cho nó ok chờ bán cho mình được có phút dạ. đi chợ được lựa miếng thịt ngon dạ. ha nhưng mà miếng thịt ngon mình ăn dở hơn miếng thịt dụng của ta dạ. bây giờ người ta tháng ta ăn được có lần à. mình ngày nào mình cũng ăn thì miếng thịt ngon mình nó vô dụng yeah. Dạ. đấy nhưng mà thật sự ra sống cuộc đời mà mình biết nương người ta nương nương tựa mình lá lành đùm lá đất thì chắc chắn trời sẽ ban phúc lành lại cho cho cho mình cho gia đình mình yeah. Dạ. đấy có nhiều người ta hỏi ủa tại sao lính lúc đấy một hai trăm thằng như vậy đó mà nguyên mùi dịch covid này chưa chín chưa chích được mũi nào hết nào không thấy nào nhiễm hết à cái tụ này nhiễm chết hết <laughs> rồi ai làm rồi nhưng mà trời nó phan ban được cho anh một, cái phước là, làm được, được, được cho nó ok tôi nhớ nó nhiều trường hợp lắm đó. yeah. chú thấy nên nó không phải là một hũ của dương hồng ơn này mà nó còn là một trung còn, tâm còn luôn đó là mấy mấy chục à. thấy mấy chục hũ đây để để để chi để tìm tìm tôi cố gắng tôi tìm cho ta hết yeah. Dạ. để cho ta về gia đình ta trong cái điều kiện về thì có nhiều cái cũng vui lắm yeah. Dạ. có nhiều người cũng làm vừa làm từ thiện vừa làm youtuber ha yeah. Dạ. từ quay lên đăng đăng mạng chửi này mấy chú chửi sai chửi chửi chửi hoàn toàn sai à, rồi cái điều thứ hai nữa là những cái gia cảnh rất là khó khăn yeah. cái thứ ba bây giờ có một cái hài cốt nằm ở đây chết rồi mà người ta còn kinh tế còn còn còn, còn, còn tính hạch toán kinh doanh trên cái người thân mình yeah. Dạ. bây giờ hài cốt bỏ cho tôi xin là cái ghế có tử để tôi lấy tiền à vậy đó hả có trường hợp đó luôn có trường hợp như vậy là không cần lấy cốt chỉ cần lấy cái tờ giấy đó để về nộp lấy tiền rồi đúng rồi trời rồi nó nó nó nó, nó tới nước gì vậy rồi um, đi tới chỗ người ta giật luôn à rồi tôi, tôi cũng về không rồi có nhiều trường hợp đây đưa về tới dưới, dưới, dưới, dưới Vĩnh Xuân Trà Ôn yeah. Dạ. đi tới dưới thì nó ta không có tiền giờ đưa đưa đưa đưa, đưa, đưa thôi thì chú từ ở đây mà đi về tới dưới không phải chuyện nhẹ thì chú dân ờ, về Cần Thơ dạ con Cần Thơ là thành phố Cần Thơ hả dạ con ngay quận ờ, Ninh Kiều à, tại quận Ninh Kiều luôn dạ đây thì trưa 11 giờ tụi con đi đó mới nói chung là tôi đó tôi phục vụ ở dưới nhiều lắm dạ rất là nhiều cái này à, là do cũng sự hữu hữu duyên hữu duyên ảnh ghé ngay tại cầu cần thơ là đi xuống dưới cầu xuống tới cầu thơ cái ờ, vô tình cái gặp cái này nè rồi nghe kể hoàn cảnh đó thấy vậy thôi rồi có giúp được gì đó giúp cho đó thì sống bình minh lâu lắm dạ tới cái dồn dạ ờ, tân với tân lược này đó là nói chung là trong cái địa phận của cửu long sống nó, nó nhiều dạ. nói chung là tất cả các quyền thị của của tỉnh cửu long là tôi đều đều đều có đi hết còn bên cần thơ thì cũng đi nhiều nói chung là cái, cái trên hành trình tôi làm bây giờ cái dịch nó hơi ổn ổn vậy thì dân họ mừng một chứ tôi mừng tới 10 lần chứ bây giờ này nè cái lực lượng này nè là phải chất lên xe bán tải dạ. chở đi ra cho cho đồ nhân phẩm cho bà con xưa thì tốt nào đi đi đi đi vô tới giường mua cho nó rẻ để cho bà con chứ chỉ thị 16 ai vô đi đâu được coi lực lượng mà đi xịt khuẩn á đi tới xã anh này dạ thì anh nhờ xịt cái khu này thôi nhưng mà nói chú chú ơi còn còn còn còn là kia nhóm này chú giúp giùm con mà bí thư công an nó theo giữ sát bên vô xịt khuẩn rồi đàng hoàng thì cái xã khác nó dịnh là dịnh mình luôn chú giúp qua anh em đi trắng giờ chị cũng uh, hơi để để uh, ờ, phước cũng xin uh, kết thúc cái livestream tại đây nha em cũng uh, chúc mừng anh nha dạ, có cũng uh, với uh, nhà bạn Hùng dạ nó chứ không tiết tối gì hơn đó là cái việc quá rất là cảm ơn điều dạ chứ ờ, nếu mà một mình đó thì không có nổi đâu không biết tới trường nào cũng nhiều tay ờ, giúp mấy bữa nay là lấy cốm vợ đi gì nói đúng là vậy chứ không biết là nghĩ không biết chừng nào mà lấy được đâu dạ cái này là nói sự thật đúng, rồi cái con người việt nó được cái đó dạ đúng à. rồi Vâng, cuối cùng xin à, gửi lời cảm ơn tất cả vâng, các vâng, quý mạnh thường quân nha đã chung tay hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh cường nha và không biết sao mà nói luôn á hồi một lần gọi, gọi điện cho anh đó là không có nói luôn á không có tiền đâu dám nói từ nào có tiền mới nói nữa Đó. em em cũng gửi lời cảm ơn à, rồi, rồi, cảm ơn tôi, tôi tôi tôi nói đầu cái tâm này cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trên à, trong cái cái, cái cái fan của của chú uh, Lập, uh, chú Lâm Cường ha dạ, dạ, dạ, à, các vị đã làm được nhiều rất một điều rất, rất là phước đức cầu dạ. mong rằng là bề trên nếu là tôn giáo nào thì cái ngay tôn giáo đó thì sẽ hỗ trợ cho gia đình các bạn được bình an tất cả mọi chuyện dạ, dạ. rồi, rồi. uh, bye bye và hẹn gặp lại nha chào cô chú anh chị các bạn nha đặc biệt là cảm ơn anh anh đây cái nấu xanh <laughs> nấu xanh nhà nấu xanh nè anh Trung không, không, không, không. Ở đây thì không có uống nước, không có tốn tiền. Được, được. Rồi, hẹn gặp lại luôn. Rồi, rồi con.